Các em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô trò mình đã chuyển sang một cái phần khác, đó là phần đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần đại lượng tỷ lệ thuận trước. Đấy. Thì chúng ta phải nắm rõ là hai đại lượng như thế nào gọi là tỷ lệ thuận với nhau. Đó chính là cái nội dung chính của cái phần kiến thức cần nhớ. Thứ nhất là em phải nắm được là nếu đại lượng y mà liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng kx với k là một hằng số khác không đấy thì ta nói y là tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k đấy như vậy đó chính là khái niệm của hai định lượng tỷ lệ thuận đấy, chúng ta nắm vững nhá ta đọc lại và các em có thể dừng video để em ghi lại nhé tất cả các kiến thức chúng ta ghi lại thì lần sau chúng ta lỡ quên chúng ta sửa lại rất là nhanh chóng bởi vì đây là bộ ôn tập theo chủ đề đấy còn nếu như bạn nào mà đi không ghi mà đi cần tìm kiến thức gì trên lớp cũng là rất là lâu đúng không nếu đại lượng y này liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng kx với k là một hằng số không hằng số là một số cái cho chức bằng bao nhiêu đúng không nhỉ thì ta nói y là tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k Đấy, như vậy muốn y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là k thì y phải liên hệ bằng k nhân x đây đó là ý thứ nhất chúng ta cần nhớ. Vậy trong đó người ta lưu ý cho chúng ta là nếu như mà tỷ lệ thuận với x thì x cũng tỷ lệ thuận với y. Và khi đó ta nói x và y là tỷ lệ thuận với nhau. Đấy, còn hệ số tỷ lệ nó như thế nào thì hôm sau chúng ta sẽ nghiên cứu nhé. Ý thứ hai là chúng ta phải nắm được tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận. Vậy hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì có tính chất gì? Đấy, nếu hai lượng tỷ lệ thuận với nhau thì có hai tính chất kèm tính chất thứ nhất là gì tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi đấy tức là tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi có nghĩa là gì có nghĩa là y 1 tương ứng với x 1 không đổi tức là nó sẽ bằng y 2 tương ứng với x 2 bằng y 3 tương ứng với x 3 và bằng vân vân bằng cho tới y n tương ứng với x n có nghĩa là tỷ số các giá trị tương ứng này Đấy. Và nó thậm chí nó bằng hệ số tỷ lệ Đấy. Đấy. Tính chất thứ hai chúng ta cần nắm là gì? Tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỷ số hai giá trị bất kỳ đại lượng này là Y1 trên Y2 thì sẽ bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia đó là x1 tương ứng với x2 là trên y2 đấy hay là ở đây nếu như là y 2 trên y 5 chẳng ạ thì sẽ tương ứng bằng x 2 trên x 5 đây là các giá trị tương ứng đấy, chúng ta hình dung chưa đó là hai tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận đấy. thì từ cả khái niệm và tính chất dùng trong quá trình giải quyết các bài tập liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận em đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập nhé chúng ta đi bài tập thứ nhất đây là những bài học cơ bản nhất của đại biểu thủy lệ thuận à, đó là gì đó là về bản tìm và cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x bằng 8 thì y bằng 6 Đấy. thì bài yêu cầu chúng ta là tìm hệ số tỷ lệ của y đối với x các sư không hỏi các em này vậy thì y tỷ lệ thuận x vậy thì y và x được biểu thị với nhau theo công thức này nào em em mình nhìn ra đúng không nếu y liên hệ với x theo công thức y bằng k thì ta có y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là là k Đấy. vậy thì y đối với x có nghĩa là y tỷ lệ thuận với x giả sử hệ số tỷ lệ là k vậy y phải bằng k x tìm hệ số tỷ lệ tức là chúng ta phải tìm k Đấy. Và ta tìm ra dựa vào đâu em? Dựa vào câu là khi x bằng 8 thì y bằng 6. Đây chính là hai giá trị tương ứng thành người chưa đấy bây giờ ta sẽ trình bày nhá giải dạ, câu a ta có là gì ạ vì y là tỷ lệ thuận với x nên ta có lý luận rõ ràng rồi nhá vì y là tỷ lệ thuận với x nên ta có à ta có cái gì thế y tỷ lệ thuận x tức là y phải bằng k chúng ta có y bằng k k là một hằng số khác không đúng không đấy bây giờ làm sao để chúng ta tìm dần k vậy dựa vào cái câu khi x bằng 8 thì y bằng 6 tức là giá trị tương ứng của nó đấy các em ạ à, bây giờ mà ta ghi này mà khi x bằng 8 thì y bằng mấy đây bằng 6 nên ta có như vậy cô thấy đứng vào đây em y bằng 6 x bằng 8 thầy vậy thì 6 bằng k nhân 8 Đấy. Vậy từ đây theo kỹ năng biến đổi của toán học chúng ta sẽ tìm ra được k đúng không? Như vậy k sẽ là 6 trên 8 và rút gọn 6 trên 8 cho 2 đi. Kết quả là bằng 3 phần 4. Đây, kết quả 3 phần 4. Vậy hệ số tỷ lệ của y đối với x là 3 phần 4 là cái lập nhé. Ở vậy hệ số tỷ lệ hệ số tỷ lệ của y là 3 phần tư và chúng ta hoàn thành xong câu A là tìm hệ số tỷ lệ Chúng ta chúng ta ghi luôn có đúng một dòng duy nhất đúng không là y phải bằng 3 phần tư x đấy đây là biểu diễn y và x được chưa là chúng ta xong một bên câu c người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của y khi x bằng 4 x bằng 12 đấy. thì công thức là y bằng 3 phần tư x đúng không em đấy mà x bằng 4 thì y bằng bao nhiêu ta chỉ việc thay x vào đây để tính y thôi đúng không vậy ta chỉ ghi là khi x bằng bốn khi x bằng bốn thì ta có y bằng mấy à bằng ba phần tư nhân x là ba phần tư nhân bốn mà ba phần tư nhân bốn bằng mấy em à bằng ba đấy thì khi x bằng 12 x bằng 12 thì ta lại có y bằng 3 phần 4 12 Được chưa? Thế 3 bằng 4 nhân 12 là bằng mấy? Rút gọn 12 xuống là bằng 3 3 nhân 3 là là 9 Đấy, như vậy chúng ta trả lời được bài toán là khi x bằng 4 thì y bằng 3 Còn khi x bằng 12 thì y bằng bằng 9 đúng không? Còn hệ số tỷ lệ của y và x là 3 phần 4 Rồi là công thức biểu diễn từ y với x là y bằng 3 phần 4 từ x đây là cái bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận mà mục đích của bài này là người ta muốn kiểm tra các em về hiểu biết về thế nào là hai đại lượng tỷ lệ thuận đấy và sử dụng các tính chất của chúng để làm bài bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai các em nhé em thân mến chúng ta chuyển qua bài thứ hai nhé ở đây là bài toán là gì là cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận điền số thích hợp vào bảng sau chúng ta quan sát y x này gồm có giá trị là âm 2 âm 1 1 2 và 3 đấy dòng thứ hai này là có y y là gì y nó chỉ cho một giá trị là âm 6 thôi các em ạ đấy. vậy thì làm thế nào để điền được các ô trống trong bảng này đấy. thì chúng ta hình dung là ở đây là phải khai thác cái đề bài đề bài nó nói là cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận vậy đại lượng tỉ lệ thuận thì cho ta điều gì các em à, đại lượng tỷ lệ thuận để cho ta y và x liên hệ với nhau bởi công thức y bằng ta đấy người ta cho x và y tỷ lệ thuận thì y bằng ta đấy ở đây cô lại viết y bởi vì ta phải đi tìm y này chủ yếu ta đi tìm y để cho nó cô cái vấn đề của chúng ta là phải xem này k này bằng bao nhiêu đúng không phải biết k của nó bằng bao nhiêu thì mới có thì việc tìm và điền vào các ô trống này là công việc rất là dễ dàng đúng không nào thế làm sao để biết được ca này bằng bao nhiêu tem à, thì chúng ta phải dựa vào cái vị trí nào mà người ta cho cả x và y tương tự như bài tập của đúng không ở đây người ta ngầm ra ở trong ô trong bảng còn bài tập của người ghi rõ là gì khi x bằng 8 thì y bằng 6 thế bài này có chỗ nào khi bằng mấy thì bằng mấy không à chắc chắn là có rồi đúng không ở đây sẽ có là gì khi x bằng 2 thì y bằng mấy bằng 6 đấy vậy từ cái câu là khi x bằng hai y bằng sáu thì chúng ta có tính được càng bao nhiêu các à, bây giờ chúng ta thay vào đây đúng không ta thay vào khi x bằng hai thì y bằng trừ sáu vậy trừ sáu sẽ bằng k nhân hai đấy vậy ở đây chúng ta sẽ tìm được k đúng không và từ đấy sẽ suy ra k sẽ bằng k sẽ bằng âm sáu chia hai mà âm sáu chia hai bằng mấy bằng âm ba Đấy. Vậy cả một tầng 3 Cả tầng 3 đều nói chung sọc rằng là Y liên hệ với x theo công thức là Y bằng âm 3x Đấy, đây là cái chúng ta đang rất cần nó đây em Đấy. Khi có y bằng âm 3x rồi Thì cái việc điền vào ô trống này là việc quá đơn giản Đúng không? Một học sinh lớp 6 mà đang làm được Đấy, phải dần ta điền thôi được chưa đối với bài này chúng ta cũng không cần trình bày nếu yêu cầu điền vào ô trống thì chúng ta sẽ nháp ba những ô ra sau đó chúng ta sẽ điền vào ô trống nhá khích bằng âm 2 y bằng âm 3 nhân x tức là âm 3 nhân âm 2 âm 3 nhân 2 bằng mấy các em à bằng 6 đúng không nào đây ta điền vào đó 6 x bằng âm 1 thay đây y bằng âm 3 nhân âm 1 mà âm 3 nhân âm 1 là bằng 3 ghi ở đây 3 đấy cùng là x bằng 3 thay từ bao vào đây y thì bằng âm 3 nhân 3 mà âm 3 nhân a của mấy em là bằng âm 9 Đấy, như vậy chúng ta là điền được tất cả các ô trống trong bảng này Đấy, và cách tìm như vậy là chính xác chứ không được ngồi cái mổ mẫm mổ mẫm đâu các em nhé Đấy, đó là cái cách thứ nhất chúng ta suy nghĩ theo cái định nghĩa về tỷ về tỷ lệ thuận cách thứ hai cô dẫn các em chúng ta có một cách khác đó là chúng ta dựa vào cái tính chất của hai lực kỷ thuận đấy cô đánh dấu đây là những cái ô trống ta điền này đấy còn đây là cái ô trống để cho sẵn đấy thế giờ làm thế nào để chúng ta điền ô trống này mà chúng ta không phải đi tìm hệ số tỷ lệ thì chúng ta phải dựa vào cái tính chất thứ hai à tính chất thứ nhất đúng không nếu hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì thì cái gì thì tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi đúng không đấy vậy ở đây gì số hai giá trị của chúng và chúng ta cho chúng không đổi tức là nó bằng nhau đấy chúng ta hình dung ra chưa vậy đây chúng ta sẽ có gì tỷ số sẵn hai trừ sáu là tương ứng đúng rồi ở đây bằng một nhưng đây không biết định bằng bao nhiêu y bằng bao nhiêu thì tôi sẽ lập tỷ số này sẽ bằng tỷ số này đấy tôi sẽ lại tìm cái ô trống bên cạnh trước nha như vậy hai phần âm sáu sẽ phải bằng một trên x giả sử cái ô trống này là x đúng không từ đây chúng ta sẽ tìm ra được x x là bằng âm 6 nhân 1 chia 2 âm 6 nhân 1 chia 2 và bằng âm 3 là chúng ta điền vào đây là âm 3 Đấy, chúng ta hiểu chưa đây là cách thứ hai tôi hướng dẫn chúng ta làm hoàn toàn tương tự đối với các ô trống còn lại các em cũng lập tỉ số như vậy 2 trên âm 6 sẽ bằng 1 âm 1 trên 3 ở trên thế này trên này trên x bằng trên x đúng không từ đây suy ra x là bằng âm 6 nhân âm 1 chia 3 và kết và chia 2 Tra tính rất của tính thức đấy, âm 6 nhân âm 1 chia 2 và kết quả cũng bằng 3 Đúng không? Đúng không? Cái cô giáo thì chúng ta chỉ đang tìm là x mà sợ lẫn lộn x ở trên thì chúng ta không biết x nữa chúng ta tìm là a hay là cái gì đó thế em nhé như vậy đối với bài này chúng ta có hai cách làm cách một là chúng ta sử dụng trực tiếp định nghĩa để tìm ra hệ số tỷ lệ để tìm hệ thức liên hệ giữa x và y Đấy, từ hệ thức liên hệ giữa x và y chúng ta sẽ tìm ra được bất kỳ đại lượng nào khi biết một đại lượng. Ví dụ có thể tìm y khi biết x, có thể tìm x khi biết y. Đấy, đó là cái sử dụng định nghĩa. Thứ hai là cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng tính chất của tỷ lệ thuận để đó là gì đó là tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi hoặc là tỷ số hai giá trị bất kỳ đại lượng này bằng tỷ số hai giá trị tương ứng đại lượng kia à, hiểu chưa Đấy, vậy chúng ta có thể sử dụng cả hai cách để chúng ta làm bài toán điền số thích hợp vào bảng Đấy. như vậy nhìn vào bảng này chúng ta thấy là nhiều người không học cái phần này người ta cũng không hiểu nhưng thực ra bảng bảng này chỉ nhìn các con số nhưng nó rất là thú vị ôn tập toàn bộ các kiến thức của đại lượng tỷ lệ thuận hiểu chưa nào đấy bây giờ cô sẽ ra bài tập cho các em để về nhà các em luyện hơn kỹ năng tốt hơn nữa trong bài toán tỷ lệ thuận nhé các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em trong cái phần bài tập về đại lượng tỷ lệ thuận này. Về nhà các em hãy hoàn bài hoàn thành bài tập tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.